Xong tưởng sao chú Quyền Linh biết nó ra ngoài chợ Nó mua cho tôi bốn bộ cái bộ đồ xà lỏn Quần dây nè rồi áo dây nè Nè Lan ơi à, Em tặng cho Lan bốn bộ đồ này Lan mà về Lan mặc cho ông bà ông lấy ra chơi Trời ơi tôi nói trời mày điên quá vậy mày Mày muốn tao ghẹo cho ba má mày dí tao chạy kịp hả Trời ơi tôi nói thiệt chú với cô nó khùng dữ lắm Tôi thiệt tôi cũng mắc bệnh khùng nó tôi cũng muốn khùng theo nó Thiệt nó thì thích làm đẹp xấu xí mà khoái làm đẹp à? cứ tối ngày mua kem mua đồ sức sức rồi tôi nói à, da non mà bày đặt sức kem mốt nó ăn cái mặt ờ, hư luôn dạ. mà nó không nghe nó cũng rình rình nó sức tôi nói à, à, mẹ nghe người ta nói là cái phân của em bé đó, phân su là mình xịt miếng mật ong vô mình nặn miếng chanh cho mình hòa tan lên rồi mình để dành mình sức cái da mặt nó cái con so nó mịn lắm gặp cái thằng chồng nó cũng ba trận, nó nó, nó ơi ơi làm cho cho cho tôi sức cái nha thì mình cứ nói vậy thôi là nghĩ đâu nó đâu có ngu đến nỗi vậy chú Quỳnh Linh đâu không biết nó làm từ lúc nào tôi không biết mà đến lúc đó, ờ, tôi thấy nó trét cái mặt nó tùm lum cái tôi hỏi cái gì vậy nó nói giống má nói á trét cức hả à, <laughs> trời ơi trời ơi thiệt hả thì má nói cái thằng chồng nó mới nhảy ra cười cười nó thằng chồng nó cười lên thì nó biết là mình nói tầm bậy rồi nó xạo à nó xỉ với mặt tôi nó nói xạo nhớ mặt nhà xạo thì đâu có biết là nó khờ đến cái nỗi như ghét mặt đầy vậy đó hả mà rất nhiều lần chưa bây giờ tôi đâu có giao bao giờ dám nói cái gì thì cảm giác nó thúi đúng không nó hơi thôi thôi mời thức nhiều lần chưa sức ờ, là, tối hôm đó với sáng hôm đó hai lần <laughs> không cái đó không phải để sức mặt nó không tốt đâu mình cái đó mình để thoa son á <laughs> tôi tên là Nguyễn Thị Sang Năm nay tôi 66 tuổi yeah. Dạ. Tôi ở ờ, Hóc Môn Ở nhà thì nói chung lớn tuổi là giữ trẻ em Dạ yeah. Dạ xin mời chị giới thiệu về mình ạ à. Con tên là hả, Dương Hồng Hôm nay 38 tuổi ở à, hóc môn <laughs> bình tĩnh hồi hộp quá vậy em làm công việc gì em đi bán vé số mình làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Mình làm dâu của mẹ 17 năm Hai đứa, một đứa học lớp 11, một đứa học lớp 9 Wow, wow. quá dữ luôn Rồi à, mỗi ngày em đi khoảng bao nhiêu cây số vậy? Bán chừng nào hết thì về không biết nữa à, Em mình bị tật cái chân đó là hồi nhỏ luôn hả dạ đúng rồi mẹ để là là bị hai cái chân luôn rồi ông xã em ờ, ông xã sốt, sốt bại, bại liệt. liệt con đi bằng sốt bại liệt luôn dạ. dạ hai vợ chồng quen nhau như thế nào lúc ờ, ở quê quê vô làm công ty chung á gặp nhau trong công ty luôn khi mà hai cháu đi làm thì tôi có mua cho hai cháu mỗi đứa một chiếc xe Honda mà ba bánh à, yeah. Dạ. Dạ. nên dạ. phương tiện của cháu đi cháu đi bán cũng đi bằng dạ. cái xe đó rồi khi con trai mà dắt cô dâu tương lai về đó thì cô cảm nhận thế nào cũng cũng biết nó quen nhưng mà chưa cũng nghe nó nói nhưng mà chưa có thấy mặt thì hồi đó là chưa có xe honda thì cháu đi bằng cái xe lắc tay á yeah. Dạ. thì ngoài sau nó có một cái yên thì chở cô nàng ra thì cô nàng quá béo mà cô nàng xấu xí lắm tóc bù xù ngoài quê mới vô mà tôi nhìn mà tôi ớn quá mà tôi thấy con tôi nó xót ruột mà con tôi nó lắc mà nó ốm nhôm ốm nhách à yeah. Dạ. rồi nó thở hốc hển à cái tôi đứng lên đứng lên thì cái phản xạ mình thấy mình đứng lên thì ông anh ông sợ quá mới kéo cô cô cô bình tĩnh cô bình tĩnh cô chuyện tình yêu của trẻ cô đừng có nóng xong rồi ngồi xuống cũng nói chuyện ngày mới vô nó nói tiếng ngoài trung ngoài nha trang rất là khó nghe dạ. thì mình cũng ậm ừ cho qua thế là xong rồi đi ra mời ăn cơm thì nói chung nó sợ quá nó không dám ăn rồi tuần sau hai ba tuần sau nữa tôi cũng lên thăm khi nó ở nhà trọ thì hai đứa nó đối diện nhà trọ với nhau nó đi nó thấy tôi nó thấy tôi cái nó quẳng hông nó bò thì tôi nhìn ờ. qua cửa sổ tôi thấy ủa sao nó bò con này nó bò thì tôi tính tới tôi cũng rắn mắt cái, cái con cái con chủ nhà nó kêu kia nó o kìa tôi nói để tôi lại tôi chụp cái đầu nó coi nó bà mà chụp nó là nó chạy mất tiêu luôn nó sợ á đừng có chụp ghẹo nó mà hay là bà bò bò bò bây vô tới trong phòng bà trốn mất tiêu chồng về cứ năn nỉ mẹ ơi bây giờ con không muốn gì hết con không muốn xe không đa không muốn nhật mà con chỉ muốn con vợ thôi làng hồng mẹ cưới cho con nói trời ơi mày nghĩ chắc chưa mà con nói thiệt với mẹ nè nó có em bé tôi nghe có em bé tôi sợ quá mình nghĩ con mình tật nguyền mà làm cái gì mà người ta ăn dụng thì người ta ăn lẹ làng này ăn dụng ăn sao được nó què hoặc mà tôi không tin tôi nói phải không ừ, phải mẹ mẹ mà không không cưới cho con thì má nó sẽ đem nó về quê mà làm tầm bậy thôi con thương mẹ thương con mẹ cứu tụi con thế là tôi nghe vậy thì anh em trong nhà cũng khuyên chứ tôi nghĩ tôi cũng thấy kỳ nữa cái bắt đầu cái khuyên tôi ta không được thôi kệ bà cứ làm theo tụi nó đi nó bị động thai nên tôi bỏ gia đình tôi lên đây ở với nó tới bây giờ là coi như là cũng gần hai chục năm rồi trời ơi nó sống với tôi hai chục năm rồi thiệt là bà già thương lúc dạ. đầu mình chưa chấp nhận sau khi chấp nhận rồi là đến lo cho con dạ. được cái là dạ. người thì ấy vậy chứ còn có hiếu lắm dạ dù không tiền mà biết mẹ thích cái gì đó mua cho mẹ mua bằng cho được mẹ. để cho mẹ ăn dạ. cái lần đầu tiên mà chị gặp mẹ chồng á chị ấn tượng điều gì mà tại sao chị lại né tránh sợ mới công á mẹ thấy mẹ la nữa khi mà mẹ xuất hiện hồi đột ngột quá sợ không biết sao đang đi đi thấy cái hết hồn khi bò bò bò bò vô đóng cửa phòng lại gài chốt lại luôn và chủ nhà gõ cửa nói hồng ơi nói không lên tiếng luôn giả bộ ngủ luôn chồng kêu xong ra má lên kia nè nói thôi sợ quá lúc có thằng chồng vô được không không chồng khiêu cứu hoài với sợ lúc có xấu xí đó lúc có không quệ quệ mới vô không biết cái gì hết đó, chồng nói sao nghe vậy à? lúc ờ, đón dâu về quận tư á gung quá trời gung luôn đi mới không ngủ nữa nói giái cho ba ngày đến qua đi về nhà cho rồi không quen ở nhà lạ đó cái về nhà mình mừng quá trời luôn sáng lại anh hai chở về đi đi giữa đường nó nói thốt nạn rồi trời thấy thương quá vậy nhưng mà, làm hay, như tôi là cọp nhưng mà hay là sợ hay là là là, là em có có có bầu trước khi mà cưới mà lúc đó sợ mẹ à, chứ không có, bầu mẹ mà mẹ không cứ thì tự nuôi lúc đó suy nghĩ trong lòng vậy á mà mà không biết sao sợ mẹ nó bây giờ hết sợ rồi <laughs> bây giờ lên sắp ăn thịt tôi rồi <laughs> lúc mà về rồi á là mới có nấu dạ là chị nấu cho mẹ hả dạ ờ. nấu mẹ mà mẹ ăn không được mẹ nói gì nấu gì khó ăn quá tại vì mình miền trung mẹ miền nam á mẹ mẹ khó ăn nói khó ăn mẹ tự nấu ăn luôn cho rồi em nấu món gì mà mẹ nó khó ăn nhất là cá kho cá chiên á mẹ ăn không được ăn mặn quá hay sao cô ăn ngọt lắm cô ừ. cái ăn má, ngọt. má má chê hoài nói thôi má tự nấu ăn luôn đi trời ơi <laughs> thì tự nhiên lắm nó không bao giờ nó kêu tôi bằng mẹ đâu nó kêu tôi bằng gì lan ơi lan Lan làm gì mà em cái này đi Lan Hồi xưa vậy luôn hả cô? Ờ, à, xưa giờ nó không ít khi nào nó kêu tôi bằng mẹ Nó giống như tôi bạn nó vậy <laughs> Thiệt mà bây giờ từ bữa như, như, như, chương trình tôi nói đó con thấy Nói là kêu mẹ đàng hoàng nhỡ có ai có khách đồ ừ. Còn ví dụ có khách thì nó không bao giờ kêu mình Mà khách tới nhà thì nó trốn mất tiêu vô phòng đóng cửa lại <laughs> Đừng có nói là ba tên Điệp nha Thì à, tôi tức quá tôi hỏi Ủa sao mày kêu tao bằng Lan không vậy mày <laughs> Lan Điệp đó mà, mà bây giờ thì sao <laughs> kêu bằng mẹ chồng được hả không có kêu kêu kêu, kêu lan á nó nó thân thiện hơn kêu mẹ chồng kêu ơi. mẹ chồng mất công mẹ đâu có vui đâu nhưng mà là mà lên chương trình mẹ mới nói vậy thôi chứ ở nhà mẹ ít la mẹ nói muốn muốn kêu gì kêu cũng được à. nó rủ à, lan hay lan à, tết này lan đi với em đi về quê ờ, thăm ờ, à, ông ba của em đi mà không thăm má thăm ông ba thôi là ba của nó Thế tôi nói ờ để mẹ đi thôi để chắc phải mua vài bộ đồ để mà mình mặc ở nhà đó dạ. để à, lan ý chí để à, em mua cho lan xong tưởng sao chú quyền linh biết nó ra ngoài chợ nó mua cho tôi bốn bộ cái bộ đồ xà lỏn quần dây nè rồi áo dây nè nè lan ơi à, em tặng cho lan bốn bộ đồ này lan mà về lan mặc cho ông ba ông lé trời trời ơi tôi nói trời ơi mày điên quá vậy mày mày muốn tao ghẹo cho ba má mày dí tao chạy không kịp hả trời ơi tôi nói thiệt chú với cô nó khùng dữ lắm tôi thiệt tôi cũng mắc bệnh khùng nó tôi cũng muốn khùng theo nó thiệt ở nhà mà nó hét một tiếng là con nó chạy gần chết con nó sợ lắm nhưng mà sao sao mua quần xà lõn với áo thì bởi nó mới ngu áo lửng không. cho cho cho cho cho lan vậy suy nghĩ má nhiều quải á tối lại ngủ bằng đồ mát mẻ chứ chọc ghẹo ông ba chơi coi không sợ bà má hả à, má không có giận đâu má biết giờ má biết mình ờ, giỡn ờ, không có giận mình đâu nó nói à, con thương má còn hơn má của con nữa <laughs> có bao giờ đi mua đồ ăn gì cho má không Ồ, mua gì lúc lúc à, đi bán với số trên đường á cái tối hôm đó má nói chứ lâu rồi chưa ăn sầu riêng cái bữa đó đi bán tành tành tành tành cái đi về thấy à, sầu riêng bán á mua hai trái năm trăm rưỡi ngàn về kêu má ăn đi cái má ăn má hỏi nhiêu tiền tao nói ăn rồi chiều có kết quả chiều nói năm trăm rưỡi ngàn mí tới giờ hết thèm sầu riêng luôn ông má nói khùng quá mua cho cố đi bán có nhiều đâu mua hết tiền rồi nói thôi kệ mẹ nó lâu lâu ăn làng ăn mẹ nó đi nói nói cho con dâu rất là thương má ha. thà có bao giờ à, hai hai mẹ con không hài lòng nhau gì mà tranh cãi chưa ít ít ít hài lòng lắm không không có gì lúc lúc kia thì còn hay hay cãi với má giờ hết cãi rồi à giờ má muốn nói gì má nói kệ má là không thèm nghe không quan tâm luôn hả hay sao không nghe mà mà không có trả lời lại lúc kia hay trả lời lại còn bây giờ suy nghĩ rồi à. nó nói một câu à chửi chửi cho đã đi đi luôn nó cứ vậy đó là lái xe chạy đi mất tiêu rồi, lái xe rồi, bánh chạy, chạy mất tiêu luôn tối về à, tối về rồi xong vô phòng ngủ rồi về nhiều khi à, nó đi rồi nó um, tới tối nó không về chú mình sốt ruột mình gọi điện thì điện thoại nó không bắt máy sao không bắt máy má gọi sao bắt máy không bắt máy gì bị chữ rồi thôi còn bắt máy gửi chữ bị chị biếu nói vậy khỏi bắt máy tối cũng về <laughs> có giờ má la ngồi khóc không có có lúc khóc có lúc không khóc chuyện ờ, trong gia đình á vụ ờ, mà ờ, mấy đứa con ngồi không lo ăn ngày tới đi chơi tối ngày em không có lo con hả đi chơi không hả không có y bán như số y thành thành thành thành á chơi chơi chơi có lúc bị gì sớm đi chơi có lúc mà số ế chạy chích mẹ luôn lo đi chơi nên nó mới ế á đúng không không có bán nhưng mà lúc có, có bữa gặp người mới hàng rồi sao không biết nữa người mới hàng năm tờ là năm tờ hoài còn có người tờ hả 300 300 tờ chị nghĩ đi đi, đi muốn khùng luôn á đi có bữa thức quá vô quán cà phê giọng ngủ mua giá tính gì tính trời ơi vậy đó hả còn cái chuyện uh, sanh đẻ <laughs> thì sao lo cô sanh đẻ thì nói chung nó đẻ mổ sao mà bồng bế về tôi chăm hết mà tôi nhớ có một lần nó cũng đứa con đầu tiên nó mổ á thấy mắc cười nó thì thích làm đẹp xấu xí mà khoái làm đẹp ừ. cứ tối ngày mua kem mua đồ sức sức rồi tôi nói à, da non mà bày đặt sức kem mốt nó ăn cái mặt ờ, hư luôn dạ. mà nó không nghe nó cũng rình rình nó sức tôi nói à, à, mẹ nghe người ta nói là cái phân của em bé đó phân su là mình xịt miếng mật ong vô mình nặng miếng chanh cho mình hòa tan lên rồi mình để dành mình sức cái da mặt nó cái mình. con so nó mịn lắm gặp cái thằng chồng nó cũng ba trợn nó nó, nó ơi ơi làm cho cho cho tôi sức chứ nha thì mình cứ nói vậy thôi là nghĩ đâu nó đâu có ngu đến nỗi vậy chú quỳnh linh đâu cái không biết nó làm từ lúc nào tôi không biết mà đến lúc đó, tôi thấy nó trét cái mặt nó tùm lum cái tôi hỏi cái gì vậy nó nói giống má nói á trét cứt á hả à, trời ơi trời ơi thiệt hả thì má nói cái thằng chồng nó mới nhảy ra cười cười nó thằng chồng nó cười lên thì nó biết là mình nói tầm bậy rồi nó xạo à nó xỉ với mặt tôi nó nói xạo nhớ mặt nhà xạo thì đâu có biết là nó khờ đến cái lấy nỗi như vậy ghét mặt đầy vậy đó hả mà rất nhiều lần chưa sao bây giờ tôi đâu có giao bao giờ dám nói cái gì thì cảm giác nó thúi đúng không nó thôi thôi thôi mà rất nhiều lần chưa sức ờ, là tối hôm đó với sáng hôm đó hai lần à. <laughs> không cái đó không phải để trước mặt nó không có tốt đâu mình cái đó mình để tha son á <laughs> chú đừng nói nó vậy là làm thiệt nó giờ nó khoái làm đẹp lắm á <laughs> bây giờ nghĩ làm rồi <laughs> bây giờ nó thiệt với chú tôi sợ là khi tôi qua đời không biết ai là người lo lắng cho nó sợ vậy sao thấy thương mẹ chồng không thương hồi đó có ghét không hồi đó không có ghét mà sợ còn điều gì chưa hợp nhau không cô vấn đề nhiều khi nó không có chăm sóc con như là như tôi chăm sóc bây giờ nó lớn rồi ờ, mẹ con là phải ngồi nói, nói chuyện với nhau rồi yeah. Dạ. này cái nọ cho con nó cởi mở cứ gì đâu mà về cái con ôm cái điện thoại mẹ ôm cái điện thoại thì đâu có cái tình cảm nào yeah. Dạ. tôi rầy hoài vấn đề đó thứ hai ví dụ con làm cái gì không không đúng á thì mình phải kêu con lại mình nói ờ làm cái đó không có được mẹ không đồng ý hay là bà nội không đồng ý con không có được làm nhỏ nó kêu nhỏ từ ờ, trên gác ờ, chui cái mặt xuống vậy nó bước lên cầu thang cũng khó khăn lắm mới đứng lên nhỏ mới chui mặt chơi cái bóp vô mặt hỏi vậy hỏi chú quyền linh sao mà không la không có được ngay như vậy mà cứ mẹ mẹ mẹ chồng nàng dâu cứ bực bội là như vậy sao đánh con vậy thật quá á làm chịch ý mình á mình bực bội mình quýnh nó lớn rồi có gì chỉ dạy hoặc là ừ, có mẹ chồng đây lo hết rồi đừng đánh nó nữa ha tội nghiệp nó mấy chồng à. có hay cho tiền mình xài không có nó không có tiền lan cứu mình đi mỗi lần lan cứu là cứu nhiêu từ muốn xin nhiêu xin nè à. mà thường thường là chị xin nhiêu xin triệu hai triệu làm xin... gì xin ở bù vô với số thì bán thiếu á à. à, rồi để coi coi chồng em nói điều gì nha dịp chương trình mẹ chồng nàng dâu con cũng gửi tới lời xin lỗi tới mẹ trong suốt bao năm tháng qua đã khổ cực vì con và lo cho con và con đã không phụng dưỡng mẹ được chu toàn như bao người con khác cũng gửi lời xin lỗi tới vợ đã khổ cực lo lắng cho con từ khi lấy nhau cho đến bây giờ và nhiều lúc cũng buồn đau lắm nhưng mà chỉ biết ngồi nhìn chứ không thể giúp ích được gì cho mẹ phụng dưỡng cho mẹ hay là giúp ích được cho vợ để chu toàn như bao người chồng khác cho nên là con gửi lời xin lỗi tới mẹ và vợ con nguyện cầu mong cho mẹ và vợ con luôn được sức khỏe dồi dào và vui vẻ sống cùng với gia đình hôm nay thì à, cô có muốn con dâu của mình thay đổi điều gì trong cuộc sống không không có mong gì hơn cái tính á là phải biết lo lắng phải chăm sóc con ví dụ có bán thì cũng phải quy định cái giờ mình về để về mình có cái thời gian để mình nói chuyện với con cái đó mẹ nói đúng đó bán có bữa bán 3 giờ mai rồi đi về lấy số bán ờ, lấy số chiều rồi đi bán mấy tới bảy tám giờ về ừ nếu mà xong sớm mình nên về nhà sớm với con mẹ chồng nói mai mốt và lúc kinh nghiệm là lần sau về sớm hơn nhớ nha mai mốt không có là tôi nhắc lại đó đó mẹ thương lắm á theo luôn 20 năm con tội nghiệp cô con dâu đó ha nếu mà không thương có mẹ chồng à. thì rất là khó luôn đó ôm mẹ đi <laughs> à. rồi à, mai mốt á à, con có cái gì á không đúng á thì mẹ nói con sẽ nghe ừ. dừng nhớ đừng kêu tôi bằng lan nữa nha tôi mắc cỡ lắm á kêu kêu mẹ ơi coi <laughs> hả ôi mắc cỡ quá kêu thử coi kêu lan ơi thì được kêu mẹ ơi ngại quá kêu mẹ ơi mẹ mới vui á ờ kêu đâu bây giờ kêu thử nữa nè mẹ ơi đó thấy thương lắm luôn á thấy thương cái sao ơi đó trời ơi thấy thương Nhớ lắm nha. luôn á rồi một kỷ niệm gửi tặng à, gia đình chúc cho cô à, mạnh khỏe mãi mãi sức khỏe dồi dào luôn á dạ. chúc cho em hạnh phúc dạ. và mua mai bán đắt nha dạ À, chào uh, à, MC Quyền Linh dạ. và Lê Lộc dạ. Kính chào quý khán giả Tôi tên là Quỳnh Thị Tuyết Mai Sinh 1959 à, Nghề nghiệp của tôi là buôn bán Xin mời chị Dạ năm nay em được 28 tuổi Hiện đang là kế toán công nợ tại công ty bất động sản An Gia à, Em rất vui khi đến được tham gia chương trình này Và năm nay em đã làm dâu được à, của mẹ là được 3 năm ạ dạ. Mình có em bé chưa chị? Dạ rồi à, cái lần đầu tiên mà cô gặp mặt à, con dâu tương lai mình á cô thấy nó làm sao có ấn tượng không cô rất ấn tượng tương về gì cô con trai của cô từ nhỏ tới lớn đi học không có bạn gái lần đầu tiên nó dắt về cô thấy à, có bạn gái cô thấy rất là xinh xắn à. dễ thương cô ấy nói gì với cô chào mẹ ấy chào cô chào chào cô là ấn tượng rồi đó hả rồi ờ, có nó làm có làm phụ gì trong nhà không có làm gì cô thì dọn mới về về thì dọn vô nhà dọn ờ, đồ để trên bàn vậy đó lau chùi vậy đó lau chùi trên bàn về lau liền luôn vậy đó hả rồi làm gì nữa có nấu nướng gì cho mẹ chồng tương lai ăn không dạ, nấu nấu món gì cô nhớ không món gì cô món lẩu lẩu hả ngon không ngon lắm lẩu, lẩu gì, gì vậy cô lẩu thai lẩu chua rồi đó cái ấn tượng đầu tiên của chị khi mà gặp mẹ chồng tương lai của mình á như thế nào ấn tượng đầu tiên thì à nếu mà cái hình dáng đầu tiên mà mẹ đập vào mắt em thì đó là một ờ, người mẹ rất là tất bật cái kiểu dạng kiểu như em cũng nghe qua chồng em giới thiệu trước rồi à thì rất là thương mẹ à cho nên là gặp mẹ thì cái à, cái thiện cảm nó nhiều hơn nhiều hơn nhưng mà chị chuẩn bị tâm lý gì mà chị về chị dọn dẹp rồi chị nấu ăn à... À, tại vì à, khi mà đến nhà ai đó chơi chứ không có nghĩa là về nhà mẹ không đâu thì em đến bất kỳ nhà ai em cũng xét xong vào cái bếp là đầu tiên ạ ừ. dạ. thì cái ngày đầu tiên về làm dâu đó như thế nào cô à, cô rất là khen con dâu của cô khen nữa luôn <laughs> dạ về làm dâu làm sao mà khen à tại vì nó dọn dẹp còn chu đáo lắm dọn nữa <laughs> rồi nấu gì nữa cô thì chỉ có nấu món lẩu thôi nữa <laughs> làm dâu gì nấu lẩu nữa tại vì hai đứa em ờ, thứ là nó thích chị dâu nó nấu lẩu lắm à giờ còn nấu lẩu không cũng còn đừng nói ngày nào cũng ăn lẩu nha nấu lẩu ngon lắm hả vậy thì không biết là hai mẹ con mình hợp nhau cái điểm gì ngoài chuyện ăn uống nữa chị mẹ em thích được khen mẹ à, chuẩn bị đi đâu đó mẹ mặc đồ này được không con cái dép được không con giống như là chuẩn bị quay này thôi là hỏi em chắc là mấy tiếng á dạ rồi na ra nói làm sao được không con kiểu vậy thì mình cũng biết cái tâm lý mẹ như vậy cái lời chào của chị nãy giờ là hai mẹ con cũng nói mấy chai nước rồi đó <laughs> em em ngồi trong em tập đi tập lại cũng chịu khó nghe mẹ nói cái kiểu dạng vậy có thể những người khác thì sẽ cảm thấy khó chịu nhưng đối với em đó là một cái làm cho mẹ vui là em cảm thấy hạnh phúc ừ. dạ rất là hay khen mẹ suốt làm theo mẹ vậy đó hả yeah. Dạ. cũng hay cái này cũng hay yeah. Dạ, đấy hả? ý mẹ trước rồi mẹ cảm thấy mẹ rất là ok rồi xong đó mẹ bắt đầu từ từ mình mới chỉnh sửa lại mẹ ở chỗ này không có được chỗ kia không được rồi bắt đầu mẹ sẽ nghe mình còn nếu đầu chê liền là thấy bực bộ liền là sẽ không nghe hay cái này rất là hay đây cái đó là cái tâm lý tâm mà lý, dạ. mà chú linh nghĩ rằng là con cũng ờ, nên rút kinh nghiệm dạ, mình đầu tiên mình kể mình cứ khen trước đi không <laughs> mất lòng ai đâu nhưng lấy tình cảm trước rồi sau đó từ từ sửa sao. dạ. à hay cái này hay rồi còn nghe gì nữa chuyện gì mà để mẹ chồng à, thương yêu mà ấn tượng em mãi mãi đến bây giờ luôn tại mẹ à, ấn tượng cái món lẩu mấy em thích món lẩu thực ra em về em cũng nấu nhiều món lắm á mà chắc mẹ quên hết rồi <laughs> món lẩu thôi dạ với lại à, mẹ hay từ hồi mà mới quen á chắc mẹ ấn tượng tốt cho nên mẹ hay đi khoe cho nên em cũng rất là nhớ đến giờ nhưng đi kể đi hàng xóm hay gì đó con dâu tôi nhưng mà chết về mới quen ạ cho nên là em cảm thấy rất là thích yeah. Dạ. giống như là mình được uh, nâng niu trước khi lấy chồng ạ ngoài cái chuyện ưng con dâu về cái lẩu đó, mẹ chồng còn ưng con dâu về điều gì nữa điểm nào nữa à, con dâu của tôi thì nó lễ phép lắm tại vì nó về mới về có hai ba ngày đầu à mà à, ở trong họ hàng rồi nó chưa biết ai tên gì thứ mấy mà nó gật đầu nó chào hỏi người nào cũng thưa cũng là khen hết mình thấy mình cũng uh, vui vui lắm hai mẹ con có điểm gì không hợp nhau không mẹ em thích tám lắm ạ mà em em không có thích nghe chuyện tám mới về nhiều khi lần đầu ấy còn tha cho tại chưa có nói nhiều ạ cái lần sau về chơi là bắt đầu kể bà bà kế bên rồi bà ngoài chợ rồi bà tùm lum hết á rồi xong kể phim á sao phản ứng về bằng cách nào dạ em cứ ngồi dạ dạ vâng vậy hả mẹ cái, cái, nếu mà mẹ để ý toàn nó có cái bài đó không à <laughs> mẹ cũng không biết là em có nghe hay không cũng ráng nghe cho mẹ vui em ra đi đâu mẹ cũng cảm giác rất là hài lòng về con dâu nhưng mà giờ mới dám nói thiệt <laughs> thiệt mà ngồi nghe chuyện người khác hoài cũng mệt đúng không em dạ. nhưng cũng ráng tội nghiệp coi bữa nào mình kể mình nhìn qua nó coi nó có thái độ thế nào cô chị lỡ nói vậy rồi cô có muốn kể nữa không <laughs> không không mà nói đấy cũng vui mà đôi khi đó cũng là sự thật đó nhưng mà cảm cảm giác gần gũi à, chú nên là hơn nữa. có thể chia sẻ nhiều chuyện à, dễ dạ. thương đó chứ ừ. cái Ồ, em là quê ở đâu nha em sinh ra ở kiên giang em là hà bình. nam ninh ạ hà nam ninh dạ. bây giờ là ninh bình nam định nữa đúng không dạ vâng ạ còn cô là quê ở đâu nha ở long an long an một cái sự khác biệt rất xa về về vùng miền khi về làm dâu đó khác không cũng có có cái khác chỉ có thích hợp với cái cái cách sinh hoạt của nhà chồng mình không à, thực ra thì đến giờ con à, nói thật tí nhưng mà <laughs> không có thích lắm ạ do nhà em thì nó hơi có khuôn phép chị ví dụ như là lúc nào cũng phải có nước trà trong nhà ăn cơm là phải ngồi đầy đủ bàn đúng giờ ăn à, bên chồng em thì có vẻ giống như người nam á nó hơi được thoải mái trong cái những chuyện đó còn đối với em thì đến giờ cơm là ăn cơm không có đi đâu hết muốn làm gì làm trước giờ cơm hoặc sau giờ cơm à, hôm nay cô biết được như vậy á cô có cảm nhận như thế nào á cô hả có bữa ăn cơm á thì không có ví dụ như đủ mặt vậy thì cũng có thiếu một người một đứa là mới đợi chờ thì con dâu nó nó hơi là khó chịu à, thật sự mà nói thì ờ, cái um, văn hóa của uh, người miền tây á là như là cứ mạnh ai bới tô cơm mà vô đó ừ, đủ ăn cơm mà là vô ăn thôi yeah. Dạ. à, người ta gọi là không khách sáo lắm nhưng mà ở đó rất rất là chân chân thật chân thành mà người ta gọi là tự nhiên rất là tự nhiên luôn á cái đó nó cũng là một cái loại có một loại hình văn hóa con nghĩ là thí dụ mà vậy thì cũng tốt thôi nó ừ. làm cho cái bữa ăn gia đình nó đầy đủ và năm cúng hơn giống như là đầy đủ mặt mọi người lại thì con thấy vẫn hay hơn nhưng mà nó thí dụ giờ mình ngồi cứ chờ hoài thôi giờ ai bận chuyện gì bận nếu vô kịp thì ăn không kịp thì thôi ăn sau được không không được hả cô này cũng cứng lắm chứ đúng là con dâu của cô nó nguyên tắc lắm à. dạ. mình đó giờ mình vẫn duy trì như vậy được hả chị dạ những bữa cơm mà gia đình bên nhà chồng thì em thấy ờ, vẫn đáp ứng như vậy khi mà em về làm dâu á à, con thấy hay đó chứ tại vì nó hợp mặt đủ gia đình hay thì hay cái chuyện nó không phải không ai bàn cãi là cái chuyện đó là nó không hay nhưng vấn đề chỗ là cũng tùy theo cái hoàn cảnh gia đình và mỗi có mỗi cái thành viên trong gia đình đó cô hôm nay cô nói thật đi có những lúc nào cô bực mình phải ngồi đợi đầy đủ người ăn không cũng có thấy chưa lúc đó cô suy nghĩ thế nào thì cô cũng hơi bực mình tại vì nhiều khi như hai vợ chồng nó còn đủ rồi mà phải đợi hai thằng nhỏ đó mình ừ. giải quyết bằng cách nào chị rồi thì lúc đó em vẫn sắp cơm ra em vẫn sắp cơm rồi ra rồi nói ngồi sau thằng em thứ hai bữa đó là thằng em thứ hai đi ra ngoài mua đồ thì em mới nói là ăn sau nhưng mà sau cái bữa cơm đó thì là em nói với chồng em á là tại vì anh hai trong nhà nói chuyện thằng em đó là như vậy như vậy lần sau không được như thế nữa em không có bao giờ em ra mặt em ví dụ như là à, em út trong nhà có chuyện gì em nói mẹ chồng em à, mấy đứa em trong nhà hoặc mẹ chồng có gì em nói với chồng em để chồng nó thường quá <laughs> mượn bàn tay người dạ, khác dạ đúng rồi <laughs> như vậy thì cái mối quan hệ giữa em và những những đứa em chồng nó hình như nó không có gắn với nhau à, chỉ là trong những vấn đề xích mích thôi ạ thì em mới giải quyết kiểu vậy còn bình thường thì rất là vui vẻ những cái mâu thuẫn có khi nào nó xung đột nó tăng lên gọi là không thể giải quyết được không có hồi lúc ừ, ừ. mà à, mới quen thôi thì bữa đó con trai của cô không biết chuyện gì thì à, mà nó quát lên rồi thì ờ, con dâu này nó cũng vùng vằng nó nổi cáo nó cứ xách vali đồ nó đi con nói thôi con đừng có xách vali đi xách vali là quần áo đó cô đi con đi về thì nó đêm nó hôm lúc đó cũng xế chiều rồi à, để cái gì mai nói sao cô nói ba tiếng năn nghĩ nó không được cô mới giận quá cô xách xe ra tới cổng thì dòm vô thì thấy im là cô mới trở vô lúc đó lý do là sao mà em cất vali em trở vô ừ. vợ chồng nên à, chia sẻ không nên to tiếng chứ đừng nói đến à, gây lộn hay gì đó nên là anh to tiếng em không thể chấp nhận chuyện đó cho nên là em đã không chấp nhận thì giống như là chấm dứt cá tính quá hả dạ. rồi à, tại sao mà chị bỏ vali chị quay trở lại à, nói chung là em cũng không nhớ rõ cái cảm giác lúc đó lắm nhưng mà hình như là nó dịu cái cơn xuống hay sao <laughs> thấy mẹ chồng giống mình xách xe đi hả giống như bùng phát quá cái kiểu nó bùng ra rồi xong rồi nó giảm bớt cái đó đi ạ ngoài cái chuyện à, cơm nước vậy cô còn à, có không ờ, hợp với con dâu mình điều gì nữa không cũng có còn nữa hả dạ điều gì nữa cô tại vì cô cũng có à, một thằng em nó lên sài gòn nó học ừ, cũng nhờ giả à, ờ, con trai cô thì cũng ở tạm bợ nhưng mà con dâu cô cứ cằn nhằn hoài à rồi nó đi về ban đêm ban hôm á à, kêu thằng kia tắt máy xe nhưng mà thằng kia nó cũng ừ ừ dạ dạ thôi giờ con cũng tái diễn hoài có vẻ ơi em là hơi nguyên tắc quá đúng không em thấy mấy cái đó đúng thì làm theo chứ không có nghĩ đó là nguyên tắc đâu ừ. sao mà không linh hoạt trong những cái cách giải quyết bây giờ mình à, xem à, người thứ ba sẽ nói mong muốn điều gì mong muốn là trong cái thời gian sắp tới thì hai mẹ con có nhiều thời gian dành cho nhau hơn Ờ, có thể là khi mà rút thằng cu lên trên uh, Sài Gòn rồi thì uh, bà nội sẽ có nhiều thời gian là lên thăm cháu hay là vợ thì cũng có một cái uh, cách là có thể là uh, về thăm bên nhà nội nhiều hơn rồi thường xuyên gọi điện hỏi thăm uh, sức khỏe hay là công việc của bà nội uh, con thì cũng còn có gia đình cũng còn có con có vợ nên là mong là mẹ hiểu được cái vấn đề mà uh, trong cái khoản vấn đề khó khăn về tài chính mà, mà đã diễn ra trong mấy năm vừa qua và mặt khác thì cũng muốn gửi gắm đến vợ là cũng mong là vợ thấu hiểu là uh, thực sự là mình cũng biết cái vai trò là uh, vấn đề uh, lo cho gia đình nhỏ như thế nào nhưng mà đôi khi thì cuộc sống mà nhất là gia đình của mình và mẹ mình khó khăn thì cũng không thể nào mà không không giúp đỡ mong là hai bên sẽ hiểu nhau nhiều hơn do cái thời gian đó là em có bầu vừa phải đi làm nhưng mà còn phải lo vấn đề tài chính trong gia đình nhỏ của em cảm thấy rất là gánh nặng thì thời gian đó hai vợ chồng hay xích mích với nhau nhưng mà trong thâm tâm thì em vẫn hiểu được cái ờ, cái tâm tư của anh là rất có hiếu với mẹ cũng như là rất thương mấy đứa em à, giờ thì nói chung là à, em chuyển sang công ty mới rồi cái tình hình khả, khả quan hơn cho nên là không cãi nhau nhiều vấn đề tài chính đó nữa cho nên em nghĩ là sau này cũng không có gặp những chuyện như vậy nữa. dạ cô sau khi nghe chị nói vậy thì cô cảm thấy thế nào cô hoàn cảnh của cô nó khó người ta đủ vợ đủ chồng còn cô thì có một mình à, qua, tế khó khăn qua câu chuyện ngày hôm nay thì uh, cô muốn con dâu mình thay đổi thế nào và con dâu muốn mẹ thay đổi thế nào mình cũng cứ chia sẻ thoải mái cô thì muốn con dâu cô là thường xuyên về thăm cô về ừ, tại vì cô cũng nhớ cháu lắm nhưng mà tại vì bây giờ cô chưa có ổn cuộc sống cô chưa có ổn dữ tại vì cô còn một thằng à, thằng con út nó chuẩn bị vô giảng đường đại học đó dạ. nhưng cô mong là từ khoảng từ đây tới tết là cô cũng là mong à, hai vợ chồng nó cũng thường xuyên về thăm cô với đứa cháu dạ. cô chỉ mong vậy thôi còn à, chị chị mong mong muốn mẹ chị thay đổi điều gì không à, em muốn là mẹ gầy dựng lại cái gia đình bên nhà chồng mong mẹ là thể hiện tình cảm dành nhiều hơn dành cho đứa cháu nội giống như mấy ngày tết em về bế cháu hai vợ chồng bế cháu về á bà nội cũng không ở nhà đi ờ, làm hoặc là đi này đi kia gì đó nói chung đi làm thì mình có thể xin nghỉ tết hoặc sau đó thì những ngày tết mình có thể dành cho gia đình em không cảm nhận được là cái tình cảm của mẹ dành cho những đứa con cũng như là dành cho cháu nội của mình cho nên là giống như chồng em cũng mong muốn vậy đó là mẹ sẽ cho anh nhiều hơn cô có nói gì với những cái điều con dâu mới chia sẻ thì cô cũng biết mà tại cái nghề của cô là mấy ngày tết bận lắm nghề làm thịt nguội có mấy ngày thôi còn mấy ngày kia thì cô rảnh rỗi mà mấy ngày kia thì hai vợ chồng nó không có về được thì cô có nói là thì cũng như cái năm ngoái thôi còn năm nay cô cũng ráng cô duy trì là à, gia đình thì đầm ấm mấy ngày tết truyền thống hay là con cái rồi đập hợp lại cô không có để cho con cô buồn nữa dạ thôi ờ, nói chung cuộc sống thì em cũng phải thông cảm cho bên ờ, nội bởi vì đó cô phải đi làm vất vả những ngày tết để có thể có đủ kinh phí để tiếp tục lo cho cho cho em chồng em đi đi học vào bước đường giảng đường này học thì cũng thông cảm điều đó và mong rằng cô cũng ráng ờ, dành một ít thời gian nào đó cho cháu mỗi người ờ, sẽ chia sẻ chút xíu thì anh nghĩ thời gian không xa đâu à, gia đình mình khi mà kinh tế nó phát triển tốt rồi đó thì những cái điều này nó xong còn nữa cảm ơn cô với em rất là nhiều ngày hôm nay chúng ta chia sẻ những câu chuyện mà có thể nói cũng rất là hay cái những cái góc khuất mà hình như là mẹ chồng con dâu chưa chia sẻ lần nào hết mong rằng cái sự chia sẻ đó thì à, chúng ta sẽ à, giải quyết cho nó đẹp hơn hoàn thiện hơn thôi hôm nay à, mình hứa gì với mẹ đi mình làm gì mẹ nó hứa gì nãy giờ mình nói đó À, con hứa là những cái điều mà mẹ góp ý nãy giờ con sẽ cố gắng sửa đổi và cũng như yêu thương các em nhiều hơn cũng như là chia sẻ gánh nặng với bên chồng à, nhân vì cái chương trình này là mẹ chồng nàng dâu nên con muốn gửi cái một đoạn của bài hát mà nói lên cái tấm lòng của chồng con cũng như mấy đứa em dành cho mẹ <laughs> dù ngày mai khi đã lớn khôn rồi Con sẽ có bước đi trên con đường ước mơ Con vẫn biết có mẹ kề bên và luôn sẽ chia Con yêu mẹ nhiều lắm Mẹ của tôi con nhiều lắm hy vọng rằng sắp tới đây thì à, à, gia đình chúng ta sẽ có một cái tết trọn vẹn hạnh phúc đầy đủ các thành viên và ở đó mọi người hiểu nhau nhiều hơn chia sẻ nhau nhiều hơn cô nhé một kỷ niệm à, gửi tặng cho gia đình chúc cô thật nhiều sức khỏe chúc à, gia đình à, nhỏ hạnh phúc và chúng ta sẽ thành công rực rỡ trong cuộc sống